sương rơi héo mây buồn ngơ ngác bóng chim bay mây tím giăng sông đó đây ngày đi chiều mang sông tới làn sương chiều buông lá lơi sương rơi héo mây buồn ngơ ngắm bóng chim bay mây tím răng sầu đó đây ngày đi chiều mang sâu tới làn sương chiều buông lá lơi bao lần lá hoa phai màu rừng chiều thu rơi lá úa nhìn xe xa thắm như cánh hoa đào cách xa vì dù bao lần lá hoa phai màu tắt khô màu chiều thu dưới lá vua buồn xét sắp nhớ thu xưa tôi biết anh chiều gió mưa mà bóng chiều phải vì